chỉ biết trách móc bản thân sao để người đi dẫm mãi ôm hận tiếng nữ nè này là tiếng nữ là tiếng nam tiếng uh, quay quạt trên tay của mình là em sao kẹt K300 Bluetooth là một trong những sao kẹt livestream tốt nhất năm 2022 và còn là một trong những sao kẹt được bán chạy nhất tại Bell Studio. Vậy, ưu điểm gì mà K300 được coi là hot nhất hiện nay? Đầu tiên, chúng ta sẽ thấy được bề ngoài rất là bắt mắt, đèn led xung quanh rất là nhiều màu tạo nên cái điểm nhấn thời trang khá là xịn sò Ờ, và có thể là dùng đề co trên bàn khi mà không sử dụng tới thì mình để cho nó sáng đèn như thế này cũng được điều tiếp theo thì bên tay trái của mình sẽ thấy được nhiều chế độ hát ví dụ chế độ KTV dùng để hát và chế độ MC dùng để nói chuyện nhạc tự động nó sẽ tự động nhỏ xuống khi mà mình nói chuyện tiếp theo là sẽ có những chế độ đổi giọng uh, giọng nam giọng nữ giọng con nít và giọng quái vật thì mình có thể thay đổi để cho cái livestream của mình nó thêm sinh động hơn mình có thể thay đổi không khí thứ ba là mình có một dàn hiệu ứng bên này thì nó sẽ có từ cổ tay rồi nụ hôn còn nhiều tiếng ờ, hiệu ứng trên này thì mình có thể mở lên để mình nghe thử xem nó phù hợp với hoàn cảnh trong quá trình livestream nó phù hợp với những đoạn âm thanh nào thì mình sẽ click cho nó phát ra cam thanh đó để cho cái livestream của mình nó sinh động hơn phong phú hơn điều thứ tư là trên K300 có những nút hiệu chỉnh bass trung trép còn lại là âm lượng micro và âm lượng tai nghe và đặc biệt volume độ vang sẽ được tăng giảm ở cái nút to nhất này đó, thì điểm này mình rất là thích ở K300 vì nó có thể là tùy chỉnh chế độ vang của mình ít hay là nhiều à, và có thể phù hợp với lại cái chế độ hát khác nhau hoặc là mình có thể tắt giảm vang đi để mình nói chuyện rõ hơn ngoài có sẵn tích hợp tiếng cười tiếng vỗ tay ra thì K300 cho thêm hai tính năng khác biệt đó là nút noise và nút uh, electron thì nút noise này dùng để giảm đi cái tiếng ồn Ờ, phát vào micro thì nó sẽ giống như cái ờ, hiệu ứng guest ở trong phòng thu uh, những cái phần mềm thu âm chuyên nghiệp đó thì nó sẽ có năm mức độ ít từ 1 cho tới 5 đó khi mà xung quanh tất cả các bạn ồn quá thì các bạn có thể là sử dụng với cái tính năng này để lọc đi loại bỏ tiếng ồn thì bên cạnh đó là nút electron nút này là hiệu ứng phần mềm uh, autotune nhưng mà mình nghĩ autotune này nó sẽ không hát được với nhiều thể loại nhạc nên mình cũng không đánh giá cao mấy nút này và cũng không sử dụng đến nó và bây giờ trường sẽ uh, test một đoạn với mic bm 900 trên con sao k 300 này chỉ biết trách móc bản thân sau đây kìm nén nước mắt vào trong đêm xuống cô quạnh rồi mới hòa khóc thầm ước nếu có thể quay về với ngày xưa sẽ mãi giữ người ok thì cái bộ trường với bài hát nó phù hợp với những idol livestream những tín đồ đam mê ca hát và mình có thể là thu âm tại nhà và mình có thể là đặt voi tùy chỉnh tùy thích và một điều nữa là mình có thể là PK với người đối diện thông qua trực tiếp qua cái dây like của sao kẹt K300 này luôn mình có thể là nói chuyện tương tác lại hai chiều tiếng nữ nè đây là tiếng nữ đây tiếng nam tiếng uh, quay vật <laughs> các bạn hãy để lại bình luận hoặc là câu hỏi để cho Boo Studio dạy bộ mình vừa hát thì giá dưới một triệu đồng và có tặng kèm thêm một tai nghe và một cái kẹp điện thoại. Hãy nhấn góc bên trái để ủng hộ Boo Studio. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại.